đan với đôi tay giá buốt Tay này không biết tìm đánh đàn được không? Lạnh quá Nhân dịp lấy được đá Ra đà cái nét của em lấy màu đẹp phết đấy Really? Ừ, Anh khối như thế cơ mà Nói xong chị đánh khối Đánh má hồng mà đánh khối Trong bức tranh Tại sao lại không đẹp được cái chứ Ôi xinh đôi luôn Để bức tranh của mình với tranh của lương Các bạn thử đoán xem ai đẹp hơn nào Ui vậy phê quá Quảng Thành đấy chắc chưa ui rồi đấy của mọi người người đâu hết là người vào đây để casino quầy của tật của mình Welcome to Great Britain. The weather is shit. Yep. Welcome to UK. It's nothing. Oh, it's rain. nothing great about this country. Except this. Area. Except this fucking rain constantly. <laughs> they know where to go. Oh, are ranting. Where? The way. <laughs> <laughs> oh, go faster, car. I'm starting to feel like, you know. I've been a since August, bro. just keep going straight and then uh, South Oh! We go back on the street? Yes. Are you tired? Really? Look at so beautiful. Mình đang đi coi chỗ đi bơi đi bơi cho đỡ béo Ở nhà mình ý hết cả người à Nên thế là mình quyết định đi bơi đi, Bây giờ mình phải đi xem chỗ bơi đã, mình chưa bơi luôn đâu Mình muốn xem là nó trông thế nào đó Mình không biết nó ở đâu ấy trời đang rất đẹp và mình đang rất vui nên đáng lẽ bây giờ mình sẽ phải đi học mình sẽ vẫn sẽ đi học nhưng mình sẽ đi chơi trước đấy một chút ở một cái ga tàu mà mình cũng qua nó cũng rất là đẹp mình sẽ đi chơi một tí xong rồi mình đi học yên tâm mình sẽ vẫn đúng giờ nhưng mình chỉ muốn nó không thể một ngày trời đẹp và lãng phí trong lớp ra ngoài trời tối đâu phải đi chơi đã yes so the establishment of Torah of because there are different, there are zealots, there are fighters, depending on political conditions, depending on who you talk to, depending. Ooh. It chips! <laughs> it's chips, chips like fish and chips! chips! Chips. Alright. Nước Anh bắt đầu vào mùa xuân rồi Thích quá Sưởi nắng đẹp đẽ Wow mình quay trở lại địa điểm này đúng tầm tầm này hai tháng trước vừa bước chân sang Anh được mấy ngày thứ ba này mình cũng ngồi chụp ở đây trời cũng đẹp thế này thật là nhanh quá trời tóc mình cũng dài rồi này thế ra đã hai tháng của nhỏ anh rồi đấy hồi tìm được hai tháng rồi mẹ quá trời vẫn đẹp như thế mình cảm thấy mình lớn hơn trầm tính hơn nhưng mà độ yêu đời thì vẫn như thế anyway sau một tuần căng thẳng thì đây là mình đã tự thưởng cho bản thân mình một chút thư giãn không thì mình sẽ bị bơ nào mất xong sẽ có những anh mặc vest đẹp trai như này đi qua này mình rất thích đi lang thang tận hưởng sự nhàn rỗi của mình trong khi mọi người đang hối hả trên đường bận rộn và đối với mình thì London đẹp hơn vì chính những khoảnh khắc như này đấy mình vừa xong một lớp học sáng nay đi và bây giờ thì mình đang mua đồ ăn trưa bà Thái mùa gần trường xong rồi mình lại quay lại trường để ăn trưa với bạn mình và mang dĩa cho bạn nữa à, trường bên kia Anna, this is my school I chưa xong rồi bạn đi học và mình thì ờ, cũng đi học nhưng mà học ở công viên của bạn học ở lớp nên mình wow look at this trời ơi nhìn hoa này uncle này uncle rose nắng chiều lung linh muôn hoa vàng thảo chưa có thảo chưa có người yêu I cut a corner down, we hit and crash The crash has been the first and hasn't been the last cause it's a different kind of Mình đang ở Regent Park, nhìn này trời ơi, trên đầu mình là hoa anh đào Rất nhiều hoa anh đào, xịn không? Uh. So Để mua hoa nở rồi, mùa xuân tới rồi Sometimes I feel that you are from another planet I'm leaving my life The way you attract is more disasters like a magnet I don't know if you are from outer space But I can tell you I'm enjoying the race Because I knew when we hit and crashed My crazy love circus was here at last This is romantic in a very funny way I know our kind of love is want one made to stay? Cause it's a different kind of love From any other old school dating is a bore We are explorers, it's a different kind of love And everyone is looking like we're crazy people Just escaping from the lonely The way that you talk